nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số trận đấu giữa tuyển Malaysia và tuyển Lào diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 24 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng B AFF Cup 2022. Sau thất bại ở AFF Cup 2021, Malaysia đã bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Van Gon vào chiếc ghế nóng với quyết tâm tìm lại vị thế. Thành công tại vòng loại Asian Cup vừa rồi được coi là một bước đệm hoàn hảo cho mục tiêu AFF Cup 2022. Kể từ khi huấn luyện viên người Hàn Quốc nắm quyền, Malaysia đã thi đấu 12 trận và đem về 8 chiến thắng, tương đương với tỷ lệ là 67%. Trong đó thì phải nhắc đến màn vùi dập Campuchia với tỷ số là 4-0, đánh bại Thái Lan ở Kings Cup và hiệu suất là hơn 2,3 bàn mỗi trận. Vẫn còn đó nỗi lo ở hàng thủ, nhưng lối chơi tấn công của những chú hổ đang ngày càng đa dạng. Có 6 trên 10 trận đấu gần nhất ghi được 3 bàn trở lên. Với phong độ đang thăng hoa, đội tuyển Malaysia đã có được một khởi đầu khá là thuận lợi khi giành được chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Myanmar. Tuy nhiên thì với nhiều người hâm mộ, chiến thắng của Malaysia là chưa thực sự thuyết phục. Trong đó thì Myanmar đã bỏ lỡ một quả đá phạt đến 11 mét ở những phút cuối trận. Với chiến thắng này, họ đã giành được 3 điểm và chia sẻ hai vị trí dẫn đầu với đội tuyển Việt Nam. Trở về sân nhà và tiếp đón đội bóng lót đường là Lào sẽ là một cơ hội để Malaysia lấy lại thể diện của mình. Đây là điều rất dễ xảy ra bởi vì Hổ Mã Lai thi đấu vô cùng ấn tượng ở sân nhà. Cụ thể thì đội bóng này đã thắng tới 10 trên 11 trận gần đây nhất cả về chuyên môn cũng như là kèo châu Á. Đáng chú ý nhất đó là những trận thắng trước Thái Lan hoặc là Indonesia. Ở vòng đấu này, đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi. Bởi vậy, đây chính là cơ hội và lợi thế để Malaysia vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi chỉ phải chạm trán tuyển Lào. Sau loạt trận đầu tiên, Malaysia cũng đã lộ ra một đội hình tốt nhất ở thời điểm này. Trong đó thì vẫn chủ yếu là dựa trên những gương mặt quen thuộc xuyên suốt thời gian vừa qua từ AFF Cup 2020. Một số điểm thay đổi của đội bóng này chỉ nằm ở cách vận hành lối chơi và tiếp cận trận đấu. Dưới mọi điều dự đoán, Malaysia sẽ tiếp tục tung ra đội hình trước Lào trên sân nhà để cầm chắc chiến thắng và giành 3 điểm tiếp theo. Từ đó bám đuổi quyết liệt với Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022. Malaysia sẽ không chỉ cần chiến thắng, thay vào đó là phải thắng đậm để gia tăng hiệu số phụ là một điểm quan trọng nếu bằng điểm và cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trên hàng tấn công, Malaysia gần như khó có sự thay đổi đáng kể khi bắt đầu xuất phát với những cầu thủ trụ cột như là Safawi Rashid, Mukheri Aziman, David Rowley. Thực tế thì Malaysia luôn được đánh giá cao hơn nhiều so với Lào. Cho nên dẫu năm nay đội bóng này không có nhiều cầu thủ quá tốt. Khi nhiều đội bóng ở châu Âu không nhà các tuyển thủ nhập tịch của họ về thi đấu cho AFF Cup. Vì AFF Cup không phải nằm trong giải đấu của FIFA. Nhưng đội chủ nhà chưa bao giờ nằm dưới câu đối thủ. Vì thế mà 3 điểm là mục tiêu mà Malaysia đề ra ở cuộc tiếp đón Lào. Phía bên kia, bóng đá Lào đã không tìm ra hướng phát triển ở suốt cả thập kỷ qua. Thậm chí là tại 3 kỳ AFF Cup gần nhất, họ đều rời giải mà không có nổi một điểm số nào. Chất lượng giải vô địch quốc gia rất nghèo nàn, trong khi lối chơi trên đội tuyển lại thiếu bản sắc. Ở kỳ đại hội trước, Lào đã chỉ ghi đúng được một bàn và để lọt lưới 14 lần sau 4 trận, xếp sau cả Campuchia. Bên cạnh đó thì những trận thua 0-4 trước chính Malaysia hay là thua 1 năm trước Indonesia đã phản ánh sự chênh lệch về trình độ quá lớn. Trong lịch sử 7 lần đối đầu, Lào đã đều để thua Malaysia, trong đó có 4 trận có cách biệt từ 3 bàn trở lên. Với những thống kê như vậy thì chỉ có phép màu mới giúp Lào tránh được thất bại nặng nề. Cho dù đã có những chuẩn bị rất là kỹ càng trước thềm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á diễn ra và những tuyên bố rất hùng hồn của huấn luyện viên Michael Well, nhưng đội bóng đến từ đất nước triệu voi vẫn chưa thể tạo ra được bất ngờ ở mùa giải năm nay. Với thất bại 0-6 ở trận đấu vòng 1 trước tuyển Việt Nam thì con đường đi tiếp của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, tiền đạo chủ lực Kết Keo Phong Phôn với chấn thương tương đối nặng Điều này ảnh hưởng lớn đến ý đồ chơi tấn công của Lào. Tiền đạo đã từng thi đấu tại League 1 đã thất nghiệp trong nhiều tháng qua, song vẫn sắm vai trò quan trọng nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm của mình. Chia sẻ về chấn thương của mình, Billy Kickel Phone cho biết Sau khi hiệp một khép lại, tôi cảm thấy mình thực sự không ổn ở mắt cá chân nên xin huấn luyện viên được rút ra nghỉ. Thành thực mà nói, với chấn thương này, tôi coi như AFF Cup 2022 đã thực sự khép lại với mình. Do vậy, cho dù sở hữu tiền đạo chủ lực hay không, cơ hội tạo nên bất ngờ của Lào trước Malaysia vẫn là khá thấp. Lào có lẽ vẫn phải đối mặt với thất bại thứ hai và trở thành cây ATM điểm số tại bảng B. Nếu để thua tiếp ở trận đấu này thì một tấm vé về nước sớm sẽ được dành cho đội tuyển Lào. Chính vì vậy, đây chính là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Michael Well cần thể hiện được hết những gì đã chuẩn bị thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nếu tính từ năm 2010 khi các cuộc đối đầu giữa hai đội được áp tỷ lệ châu Á. Đội bóng đến từ đất nước Triệu Voi đã thua kèo trong cả 5 lần chạm trán Malaysia và 4 trong số đó thuộc AFF Cup. Về thành tích và lịch sử đối đầu của hai đội Đẳng cấp của Malaysia lúc này vẫn đang hoàn toàn vượt trội so với Lào. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Malaysia xếp ở vị trí thứ 145 với 1.066 điểm. Trong khi đó thì vị trí tương ứng của Lào theo đánh giá từ Liên đoàn bóng đá thế giới là 187 với 905 điểm. Thành tích đối đầu của Malaysia cũng tỏ ra là vượt trội so với Lào. Lần đầu tiên mà hai đội gặp nhau diễn ra từ năm 1968 tại Kings Cup. Khi đó thì Hổ Mã Lai đã vùi dập đối thủ với tỷ số là 5-0. Trong quá khứ, Lào và Malai đã đối đầu tổng cộng là 17 lần. Kết quả là Malaysia thắng 11, hòa 5 và chỉ để thua một trận. Lần duy nhất Lào vượt qua Malaysia là vào năm 97 trong khuôn khổ SEA Games. Tỷ số sau 90 phút là 1-0. Nếu tính riêng tại AFF Cup, Malaysia đã gặp Lào 6 lần và bất bại với 4 chiến thắng và hòa 2. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng bảng AFF Cup 2018. Khi đó thì Malaysia đã dễ dàng thắng Lào với tỷ số là 3-1. Các trận hòa giữa Malaysia và Lào đã diễn ra cách đây khoảng 20 năm. Đó là thời điểm mà bóng đá Malaysia chưa thực sự phát triển và không thể là thước đo ở giai đoạn sau này. Phong độ và sức mạnh hiện tại của hai đội chênh lệch nhau quá lớn. Lào chưa một lần vào đến bán kết của AFF Cup, trong khi Malaysia lại đang là đương kim á quân giải đấu. Những thông tin cho thấy là sẽ khó xuất hiện bất ngờ trong 90 phút tranh tài sắp tới ở trên sân Bukit Jalil. Lượt trận tiếp theo, Malaysia sẽ phải làm khách trên sân của ứng viên vô địch Việt Nam. Vì vậy mà khi chạm trán kẻ lót đường Lào, Malaysia sẽ càng có lý do để dồn sức hướng về một thắng lợi thuyết phục với cách biệt lớn về đội hình dự kiến Đội tuyển Malaysia Các cầu thủ dự kiến Jihan Hami Dominic Tan Kozaimi Pia Sharun Nazem Brendan Gan Faisal Halim Azam Ami Juven Tiran Winkin Darren Lock và Safawi Rashid. Đội tuyển Lào các cầu thủ dự kiến Savannah Sangso, Viên Kham, Sang Villay, Si Phong Phan, Chanthalangsi, Vong Chiêng Kham, Saipanya, Khao Thong Phôn, Kết Keo Phong Phôn, Warren Pasio và Loyen Antala. Soi kèo châu Á, kèo chấp Malaysia và Lào. Malaysia đã 9 lần vượt qua vòng bảng AFF Cup trong đó một lần vô địch năm 2010 Nhưng ở kỳ gần nhất thì họ đã bị loại từ vòng bảng Khi chỉ đứng thứ 3 sau Indonesia và Việt Nam Tuyển Malaysia có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở loạt trận Làm nóng trước thềm AFF Cup Khi đánh bại Maldives với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu So với trận giao hữu thắng Campuchia 4-0 Họ chỉ giữ lại 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát của tuyển Malaysia ở trận này Đội chủ nhà có sự trở lại của các cầu thủ như là Safawi Razid, Brendan Gan, Dominic Tan và tiếp tục thử nghiệm các tuyển thủ U23 gồm những hậu vệ như là Azam Ami, Ruven Tiran, Vengadesan, Sarun Nazem và tiền vệ Mukhari Aziman. Với sự chênh lệch về đẳng cấp cho nên không ngạc nhiên khi Malaysia được đánh giá cao hơn Lào. Nên chọn hiệp 1 là Malaysia, full time Malaysia. Về kèo châu Âu, ở tại AFF Cup 2022, Malaysia nằm ở bảng B cùng với các đội tuyển như là Myanmar, Singapore và Lào, Việt Nam. Vậy nên Malaysia cần phải có được 3 điểm trước những đối thủ yếu hơn. Lựa chọn Malaysia thắng full time. Soi kèo tài xỉu Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Đây cũng là giải đấu quan trọng nhất trong năm 2022 của bóng đá Malaysia và Lào. Faisal Halim được xem là cầu thủ tấn công nổi bật nhất trong quá trình chuẩn bị của tuyển Malaysia trước thềm AFF Cup. Halim tỏ ra khá sắc bén ở hai trận giao hữu của đội tuyển Malaysia với 3 pha lập công. Ngôi sao 24 tuổi chính là nhân tố rất nổi bật ở trên hàng công với khả năng quấy rối rất tốt nhờ vào kỹ thuật và thể lực dồi dào. Màn trình diễn ấn tượng này giúp Faisal Halim trở thành gương mặt được tin tưởng sẽ tỏa sáng ở AFF Cup năm nay. Hàng thủ của Lào lại đang gặp rất nhiều bất ổn